bóp đi chứ đi em với tính chưa hả đi với tính nè à? Hello, xin chào 501 anh em Cần Thủ Hôm nay mình đi ờ, Bình Đại tiếp cái đầm này thì à, mình cũng đi ké anh em thôi à, đội hình của mình hôm nay là có uh, Kiệt Phạm Đỗ Minh Quân với lại à, Henry Henry uh, Henry X hồi nãy uh, trên ghe đi vô đầm thì tụi nó ráp cần vô trước hết rồi cái xuống đầm uh, Quân với Kiệt mỗi thằng làm con trước mình thì đang ráp cần giờ ra đứng quýnh chắc mất bọc quá mà thôi không sao mọi người ha Được đi câu là vui lắm rồi Quan trọng cá mắm gì Câu cửa miệng của mấy uh, thằng hay móc bọc <laughs> Bữa giờ uh, Nói chung là cứ thèm đi câu lắm Năm nay không được đi biển Không được đi đi nhiều Thành ra là Giờ còn cái đầm thôi Chơi đầm chứ chơi gì giờ Với lại uh, mùa cá cháp nữa Mình cũng thích cá cháp mà nay có mang cái UL theo nữa tí nữa ráp vô đánh cá cháp thử coi quay đi quay lại thì à, mình à, vô cái bộ môn câu cá này cũng gần được 3 năm rồi chắc còn khoảng 6 à, tháng nữa là là được 3 năm hôm nay kiểm tra YouTube thì thấy mình up được như là 97 cái clip những cái chuyến đi câu của mình lâu lâu coi lại cũng thấy vui chung youtube mình uh, chủ yếu mình uh, quay để uh, mình giữ lại kỷ niệm thôi lâu mà không được đi câu mở ra coi cũng cảm thấy vui lắm những kỷ niệm mình được lưu giữ lại tiện đây thì mình cũng uh, muốn cảm ơn các bạn uh, uh, những người mà đã theo dõi cái kênh của mình hay uh, like uh, comment góp vui hy vọng các anh em vẫn luôn uh, theo dõi và ủng hộ kênh của mình hoặc là coi những cái chuyến đi câu của mình có mấy anh em mới tập lô cũng hay hỏi mình ờ, làm sao để câu cá chẽm thì mình cũng có ờ, biết gì nhiều đâu chủ yếu là mình ờ, may mắn là thứ nhất thứ hai thì mình nhắm được cái tầng nước của mấy con mồi mình sử dụng rồi mình nhắm những cái cái bụi những cái góc nào theo cả theo kinh nghiệm mình dần dần thì mình sẽ sẽ biết biết được ờ, một số điểm cá nó nằm giống như có những cái bụi trà ở giữa gì đó thì ờ, thường cá nó sẽ nằm như đó đánh không có mình lại đi bụi khác thôi chứ cũng không có hay gì quan trọng là cái sức bền của mình nữa kìa tại vì cái đầm ờ, mình đi câu vậy nó rất là rộng phải có sức bền mình đi đánh cả nguyên cái đầm như vậy đi nhiều khi đi cả hai vòng vô dính rồi anh em con đầu tiên trong ngày của mình á sáng giờ đánh ờ, chưa có ăn một con nào hết trơn giờ là cái đầu tiên là cố gắng bắt cho được cá này khỏe mọi người tầm hơn 2 kg mà nó chạy cũng cứng như mình xài máy 4 ngàn mà nó chạy cứng ngắt rồi à. có nhiều anh em đánh uh, hay nói mình là dìm cái đầu cần xuống để cho cá chẽm nó đừng có nhảy nhưng mà thật ra thì mình mình mình đi làm phim mà mình lại thích con cá nó nhảy như vậy cái cảm giác nó lý thú hơn mình thì bây giờ cá chẽm mình câu cũng nhiều rồi mình mình mình thích cái cảm giác mà nó nó nó nó chạy với nó nhảy như vậy hơn là mình bắt được con cá bắt được con cá với mình nó không có quan trọng nữa chủ yếu là cái cảm giác của mình ờ, khi đi câu á mình cảm thấy vui là được chứ bây giờ mình câu con cá có những con cá nhỏ quá thì mình thả đi cho nó lớn lên rồi mình câu tiếp mồi megabara đun 95 nha mọi người còn trường hợp nào chủ đầm ờ, người ta khó quá người ta sợ phá tôm ăn tôm á thì uh, mình thả ra mà xong không thường mình thả ra mà xong không à tự sinh tự diệt vậy bây giờ cứ nói là uh, ra xong thì nó bị lưới bị chích điện này nọ chuyện đó là một chuyện khác trời má nó câu trộm một vàng luôn mà con ơi trời nó câu trộm câu trộm nó đứng dàn hàng về sao còn cá nữa né né né né cho tờ câu với nha thì mới đứng nghe tiếng rắc cho nó sướng à. Má, nghe xong cứng cứng cứng lên luôn mà mỗi lần giật cá xong nó nghe rắc cứng cứng đã ra. chưa ra ra trong luôn ừ. đi mẹ gì trà dưới quá trời sao có chẽm được rồi Ủa, cái đối con nằm một bầy quăng vô chi mà dí mà rong không có mấy anh em nói uh, mua mồi u UL ném không có xa nghĩ chắc là không có phù hợp dây hay sao á chứ ờ, thường thường mồi dưới 5 gram bạn phải đánh dây khoảng chừng 0.8 thì uh, coi như trong chảng này mình đánh um, cái chảng này là khoảng 7 80 mét hơn á mình ném phát vô trong giữa luôn à giờ mình uh, thử đánh con uh, bóp megabat đi baby bóp 4 5 gram mình ném um, 6 7 m 6 70 m bình thường à. Đúng không? Deep Manatat chém ra lỗ nào đập trà hả à, căng không à, cái dầm con sao tre mập nó hỏng luôn ở giữa hai cây nó bóp mình nghĩ nó còn nữa chính xác đặt lên ngắm xuống mày dù tao mất mồi hả mày chết cha nó cuốn vô trà rồi khả năng nó cuốn vô trà các bạn mà mấy cái trường hợp này các bạn đừng có vội mà bứt ra cứ để nhấp nhấp nhấp từ hồi tự động nó chạy ra chứ muốn hên xui có lúc nó cuốn cả vòng ở dưới thì ờ, những cái lúc như vậy bạn cứ xả rắc ra cho nó chạy chạy mệt tự động nó nổi lên mồi này là con Duel Jackpot 90 Con này action đẹp lắm nha Với lại ờ, nó tải lưỡi cũng lớn Đánh con này tự tin rồi Thân hai cái lưỡi số 64 ít rồi ờ, nảy cá thoải mái sao? Trả lại hả? nước gì đó khó con nước kìa cá ha chưa to lắm vướng vướng dây kìa vướng dây kìa kéo dây trời ơi, con này nhỏ hả câu đi phá đường quá Cao quá trời Đố anh em món gì đây? Hủ tiếu sa tế mì tho Anh em dân câu mà chưa có ăn cái này thì rất là tiếc nha dưa leo được không? Chỉ câu về là phải ghé mì tho ăn cái này dưa leo được, được.